Paul Trim USA High-End Equipment Training. Cẩm năng hướng dẫn tập luyện từ A tới Z tại THOL Trim Center. Sau lưng tôi là PA Series. Yo! Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng dòng thiết bị Mỹ Đế 2N PioArt PA Micro. con nhìn nè rô là kéo kéo lưng kéo lưng nó vô vai tại sau nữa nha BBT đầu tư một cái vàng tạ nè má khủng bố chưa bánh giờ nhiêu ký ta đố các bạn bánh là nhiêu ký comment đúng trúng event thôi nói luôn cho là ăn bánh 10 bao các bạn bánh 10 bao nha ghê ta tới chục bánh là 200 bao ghê quá ghê quá nặng quá dòng PA của chúng ta được đầu tư với cái khối lượng tạ cực chuẩn và cực nặng để phù hợp với các bạn tập những cái giáo án nặng luôn chứ không phải là giáo án dành cho người bắt đầu cái bản này là bản hắc não nha bản này bản TBT nè đó thí dụ như bây giờ là bạn là khối lượng của bạn là 120 pound nó thì bạn tập số 1 là nó ra như đây ký nè chính cục là 38 kg 38 kg Ủa chính cục sao tới tới 38 ta Nãy ông Diễm nói gì 9 cục tức là 9 cục là 8 cục mà 8 cục là là 80 bao mà 80 bao cộng với 5 à, nữa là 85 bao 38 kg <laughs> Ủa không hiểu nói gì hả? Tức là 8 cục là 9 cục, 9 cục là 8 cục tức là cục nhỏ này anh trừ ra rồi. Thì giờ 8 cục là 9 cục là 8 cục, 8 cục là là là, là 8 nhân 10 là 80, 80 cộng cục nhỏ trên 50 là 85 bao nó theo công thức này thôi mấy em cứ theo công thức này thôi rồi vậy thôi mốt họ biết tôi như tập nhiều á là tôi phải tính vô này tính vô tính cộng cộng ra à này vậy thôi ok chứ nó không đơn giản như cái máy dòng performance là mình đứng mình kéo là mình kéo tạ thôi cái này mình đứng mình kéo mình kéo người nữa mà kéo người thì nó còn có lực ma sát nữa ồ nó trừ nhức đầu lắm không ơi đại loại đấy không nhìn ví dụ nè đang kéo tạ nè kéo ba cục à nha nhưng mà cái người tôi nằm trên cái ghế đúng không người ngồi trên cái ghế thì tôi phải kéo người nữa thì kéo người cộng kéo tạ nói chung là về tạ của dòng ba thì nó hơi bị hắc não còn cái ghế này có gì chỉnh không kiếm gì vàng vàng chỉnh chơi mấy em không có gì chỉnh buồn lắm nha trời ơi cái ghế này không thấy khỉ gì chỉnh hết một lần nữa giới thiệu cặp này truck handle rất là lợi hại và vi diệu của beauty luôn wow. dòng máy kia cũng có nữa chứ không riêng gì dòng pro chứ không phải dòng ba này dòng máy performance cũng có cái dòng track handle này làm cho freeway 100% độ bền cao tác dụng tốt tập luyện xịn sò và bây giờ chúng ta cùng nhau đến tập dưới cái máy này hey! cái tay mà freeway mà muốn để sao để à? ta vô rất là bình thường tự nhiên nhất loro là ở đâu à middle là ở đây nói chung là vị trí giữa thôi bạn kéo vào giữa đó kêu là mi đồ, bạn kéo lên cao nó kêu là hai bạn kéo dưới nó kêu là lô. thì nó cái máy này nó tên là là mi đồ thôi nhưng mà chúng ta tập được muốn tập gì đó tập mà muốn tập nó là replay mà muốn tập gì đó là tập ví dụ như vậy khối lượng tạ nó khác liền không khác liền hai tay nó nặng hơn tại vì sao hai tay là cảm giác một tay nó nặng hơn á tức là khi mà hai tay đã cây này nó di chuyển nhiều nè cái thanh này di chuyển dài mà nó di chuyển dài vậy á thì người mình kéo nặng hơn bây giờ lô lô thương cái nha nó lô à. À. thì bây giờ mình nhìn cái lưng của bạn á lưng của bạn nó dài vậy nè thì bạn tập lô nó vô lô và tập hai nó vô hai thôi và tập mi độ vô giữa đó rồi bây giờ tập hai hai nhẹ hơn trên cái lưng sẽ là cái vai sau khi mà chúng ta tập hai á nó lên tới vai sau luôn này cao nhất rồi hai vừa vừa thôi đó là tất cả những gì tinh hoa ở cái máy này một cái máy rất vi diệu cho lưng mà không có cái máy nào có thể làm được để làm được cái đôi máy được điều này nó cần phải có một sự free way tuyệt đối tại cái vị trí này và thêm công nghệ đường cong sinh học nó làm cho cái quỹ đạo răng cơ chúng ta đi dài hơn dài hơn tức là chúng ta mệt cơ hơn mỗi cơ hơn tác động cơ bắp nhiều hơn về chúng ta uống protein của BBT cái nữa nó sẽ phát triển cơ tốt hơn uống bộ ba thần thánh giảm mỡ pháp burner ờ, của BBT sẽ làm ta giảm mỡ nhiều hơn đó là tinh hoa gói gọn trong hai chữ PA hey! Hey! Hey! Hey! Hey! không phun cây không phun không phun không phun không trả lời không anh cũng phun nữa Oh! nhưng mà cái hồi nãy là chưa đã đâu cái đã là giật lên như nè trời ơi nó vô coi voi nó vô cái voi sao đã lắm bạn không có cái bài nào vô cái voi sao mà đã bằng bài này hết nó chỉ có những bài sau đây tập vai sao được mà nhớ nhớ nhớ cái máy bedline không úp cái lưng vô nè vô cơ nè một nhớ tạ dumbbell không cầm 2 đó cái nào nữa ta à nhớ cái à, máy cable crossover không một chân đạp cạch vô với cái này này đã hơn cái này nó đã hơn. có thể nó lạ nó mới nè đã vô thử coi đã thế nào ha vô Yeah. Hãy đến Thor Gym để trải nghiệm những máy tập đẳng cấp nhất của dòng PA và dòng Performance tất cả mọi dòng.